Panda, panda, panda, panda. I got broads in Atlanta. Just took the in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the band. Legacy. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đại Gaming Ngày hôm nay, ở video này, chúng ta sẽ nói qua một chút về tất cả những gì mà mình đã cập nhật vào phiên bản chiều nay Và chúng ta sẽ kiểm tra lại một lần nữa tất cả những điều đó từ trên xuống dưới để xem những gì mình đã cập nhật hoạt động hay là không ok chúng ta đi vào chỉnh sửa đầu tiên mà mình đã nêu ra mình sẽ để nguyên văn câu chỉnh sửa của admin ở ngay trên màn hình cho anh em có thể thấy ở đây admin nói rằng chúng ta sẽ vừa sử dụng được teleport và vừa sử dụng mana shield cũng như là kêu nổ đam của debug cùng lúc thì điều đó có thực hiện được hay không chúng ta sẽ cùng test ngay bây giờ đầu tiên mình sẽ sử dụng teleport và sau đó sẽ sử dụng cục barrier hay còn gọi là mana shield rồi anh em có thể thấy mình đã sử dụng mana siêu trong khi teleport chơi hiện lại bản thân của nhân vật xuống súng picture này anh em có thấy điều đó không như vậy là việc này đã được admin chỉnh sửa và bây giờ chúng ta có thể làm cùng lúc đồng thời cả hai việc vừa teleport và vừa mana siêu. rõ ràng luôn rồi điều này có lời gì điều này cực kỳ có lời khi chúng ta có một nhân vật Asum và muốn đi đúc cho team và anh em cầm Asum và chỉ cần teleport liên tục và sử dụng mana siêu cho đồng đội của chúng ta và việc đó hạn chế chúng ta sẽ bị gây đam bởi các nhân vật khác tiếp tục trong vùng câu những chữ đầu tiên này admin có nói chúng ta vừa có thể sử dụng teleport và vừa sử dụng được toilet của debug giờ mình sẽ cùng anh em test và để test điều này thì chúng ta phải kiểm quái để xuất hiện được debug để sử, xuất hiện được debug chúng ta sẽ phải sử dụng skill đấy khi mà quả ảnh hưởng debug sẽ có một hình độc ở trên đầu này nha thấy không bây giờ mình sẽ vừa sử dụng đây mình sẽ sử dụng nổ đam đầu tiên cho anh em thấy đó đây là skill nổ đam 44 cam máu rồi mình sẽ sử dụng skill bình thường lại một lần nữa bây giờ mình sẽ vừa teleport vừa sử dụng nổ đáp xem teleport và được lại lần nữa nhé nhé rồi cho quả dính hiệu ứng rồi bây giờ mình sẽ rồi nổ đao anh em thấy không mình sẽ di chuyển xuống đây một chút cho anh em dễ dàng thấy được mình sẽ sử dụng teleport và nổ đạn đấy mình chỉ nhận một lần duy nhất ở skill nổ đạn nhưng mà vẫn chưa được mượt mang anh em tiếp tục mình sẽ phải đánh rồi phải đại diện hiệu ứng debuff ở đến đầu này nhé bây giờ mình sử dụng teleport vào đây và nổ đạn đó là sử dụng đấy nổ đạn liên tục rồi mình sẽ sử dụng teleport được và nổ đạn đấy phần nổ đạn rồi như vậy cái nốt đầu tiên cái chỉnh sửa đầu tiên của admin đã được áp dụng ta sẽ chuyển sang cái chỉnh sửa thứ hai ở đây admin nói rằng ở server chúng ta đã sửa lỗi có thể sử dụng STOL e tức là có thể sử dụng được Elemental Talisman Uplook là tăng phần trăm may mắn khi up level của Win level thuộc tính đây win thì là mình level up mình sẽ bỏ cái win của mình xuống và đưa lên anh em có thể thấy ở đây không xuất hiện ô để chúng ta có thể chữa vật phẩm nhưng mà chúng ta vẫn có thể click vào được đấy bây giờ chúng ta đã có thể sử dụng Elemental Talisman hợp lúc để có thể nâng cấp được dòng tím tức là dòng đam thuộc tính hoặc đét thuộc tính của Win bây giờ IO của mình đang là level 4 nếu như mà chúng ta sử dụng thêm ETOL thì hy vọng là nó sẽ lên được level 5 chúng ta sẽ khung từ rồi còn bao nhiêu đây level 3 rất mất fail luôn rồi như vậy nghĩa là chứng minh điều gì chứng minh là chúng ta vẫn đã có thể sử dụng được ETOL Talisman Up Look cho việc nâng cấp dòng thuộc tính của Win và cái nốt thứ hai này đã được hoạt động luôn bây giờ chúng ta sẽ đi đến với nốt thứ ba ở nốt thứ ba, admin bảo rằng chúng ta đã được chỉnh sửa cái ốp của Arduino là ốp này. Em có thể mắc AG thêm 50%. Thì trước kia ốp này sẽ không được áp dụng, nghĩa là khi anh em sử dụng con rồng này, à, con con Dino này thì chúng ta cũng không được tăng thêm 50 điểm AG, nhưng bây giờ thì đã được thích và chúng ta có thể dùng một cách bình thường. Nếu nếu như nhé, nếu như mà chúng ta dùng được một cách bình thường nghĩa là gì? Nghĩa là thì chúng ta sẽ tính được là 1076 cộng 1050 sẽ bằng 1126 đây là kết quả chính xác khi mà chúng ta sẽ sử dụng được Dino theo như mà pin đã nêu ra đây đúng rồi 1126 mac AG đã được tăng lên đây chính là option đã được chỉnh sửa tháo xuống nó chỉ còn là 1076 mang vào nó sẽ lên được 1126 điều này sẽ có lời cái gì lời là nếu như mà một số anh em ở đang level thấp và việc một tím AG mất quá nhiều ảnh hưởng đến việc anh em đi trên thì anh em có thể cân nhắc để lựa chọn việc tăng thêm 50 điểm AG này từ con Dino và việc tăng từ Dino cũng giúp chúng ta tăng thêm 15% đam và cũng như hấp thụ đi 10% đam nhấn vào từ quái vật Rồi chúng ta sẽ đi đến với cả chỉnh sửa thứ tư Thì bây giờ admin đã chỉnh sửa được hiệu ứng của skill Sword Blow Và cũng như các skill tiếp theo Thì chỉnh sửa đây là gì? Hồi xưa skill Sword Blow của chúng ta chỉ có thể tấn công theo một đường thẳng Theo một đường thẳng như vậy Và tất cả những quả xung quanh sẽ không được nhận đam Và đam của chúng ta sẽ bị thu hẹp rất là nhiều điều này sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều cho nhân vật BM của chúng ta khi mà đi solo một mình nhưng mà bây giờ anh em có thể nhìn thấy nhìn thấy đây màn hình hiệu ứng kiếm lao vào gần như là phun màn hình luôn và tất cả các quái mà chúng ta có thể thấy đều bị gây đa. anh em có để ý không tất cả những quái xa xung quanh đều có nhiều ảnh hưởng của Trung Quốc và và điều này cực kỳ mang lại hiệu quả cho anh em đôi một chúng ta nhất là những người mà yêu thích nhân vật DK như mình và điều này cũng sẽ được sử dụng cho các skill khác nó sẽ tiếp tục với những giờ tiếp theo Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi đến với cái chỉnh sửa tiếp theo của học minh. Học minh bảo rằng đã chỉnh sửa lại móc của vị trí quái là 135 nhân với 135 ở map. Map ở camel, đây, 132, 131 mình sẽ giết bớt quái cho nó hồi sinh lại anh em có thể thấy được rõ ràng cái sự chỉnh sửa của mình một và hai và tư và năm rồi và năm đây vị trí này bây giờ sẽ thành là bốn con sapi queen và hai shadow lúc đấy shadow lúc hai con này anh em sapi queen bây giờ cũng là hai rồi sapi queen hai con nữa ở đâu và chưa thấy queen bảo là sẽ có bốn ngơ bốn con sapi queen và hai con xá đầu lúc rồi hai con sao đôi lúc và hai con sao pi queen chứ không phải là bốn sao pi queen và hai sao đôi lúc nhé này sẽ là không hoạt động và yêu cầu bạn mình tích lại lần nữa để mình clear clear hết quái ở trong khu vực này để xem nó có hồi sinh lại đúng hay không ta sẽ phải clear hết quái ở đây để có được một cái spot quái như là chính xác bởi vì trước khi chúng ta đến thì có thể là quái sẽ đi lung tung nha nhé thì chúng ta sẽ phải clear dọn quái hết đã rồi bây giờ mình sẽ quay lại spot xem đúng rồi Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi đến với chỉnh sửa tiếp theo của admin thì admin bảo rằng ở vị trí 135 nhân với 135 đây ở map swap ở camel 135 135 thì bây giờ sẽ được tăng lên 4 sapi queen và hai con vào đầu lúc đây anh em cũng có thể thấy rồi chúng ta sẽ đợi nó hồi sinh xem có đúng là 4 sapi queen và hai cái quái vật vào đầu lúc hay không rồi chính xác 1 2 3 và 4 sao được mình và hai sao đầu lúc bây giờ đã được chỉnh sửa thì điều này giúp ích gì cho anh em điều này sẽ giúp cho anh em làm nhiệm vụ để lấy được cái bảng reset điểm của anh em đây bảng reset điểm này thì chúng ta không phải tốn tiền mua nữa mà chúng ta có thể làm nhiệm vụ và từ nhiệm vụ chúng ta có thể đổi lại được cái sách reset điểm rồi chúng ta sẽ đi đến cái tiếp theo rồi bây giờ chúng ta sẽ đi đến với chỉnh sửa tiếp theo cũng là một chỉnh sửa cực kỳ hấp dẫn và bây giờ mod PC đã được đổi từ sử dụng sụt sang cred ui trời ơi đây rất nhiều anh em nâng giá ngay lập tức pass cred bằng 200 bitcoin được anh em tận dụng lợi thế rất là nhiều vì cred bình thường ở server mình thì không sử dụng nhiều đây level ở cred bây giờ chúng ta có thể sử dụng cred để có thể quay và đạt được một trong những vật phẩm này mình sẽ quay thử quay không có 4 nhân 4 đây mình sẽ phải bỏ ô này ra à, chúng ta đạt được gì đây chúng ta vừa đạt được 5 viên B rồi 5 gret lại 5 viên B cũng được anh em ạ à. B khi nào thì cũng đắt hơn gret bây giờ thì anh em cứ gom hết gret lại và sử dụng PC mod này đây PC mod và chúng ta quay rồi sự kiện tiếp theo sự kiện tiếp theo sẽ diễn ra ở server VIP nghĩa là server Platinum thì khi mà anh em ở server VIP thì tất cả những gì mà áp dụng ở server thường đều được server VIP đều có từ bot hay tất cả mọi event đều có thể chơi ở server VIP tiếp tục ta bây giờ sẽ kiểm tra cái chỉnh sửa tiếp theo chỉnh sửa tiếp theo admin bảo rằng thêm một cái rương npc ở trong aya đây rồi bây giờ ai giao chúng ta sẽ có thêm một cái đường ở vị trí là 82.16 đây 82 14 15 16 là đây rồi đây chúng ta đã có một cái rương cái rương này sẽ thuận tiện cho anh em trong việc là đi đào mỏ à, anh em có thể đến đây đào mỏ hoặc là sử dụng cái BC này để có thể tạo ra được đá cao cấp để ép giống vàng và có thể sử dụng cái BC này condition để có thể tẩy đi cái dòng vào mà anh em không mong muốn tiếp tục chỉnh sửa tiếp theo Thằng Minh bảo rằng đã chỉnh sửa được khả năng splash và area attack nghĩa là vùng tấn công của chiêu Sword Blow thì như hồi nãy mình đã nói rồi đây mình đã cho cái anh em chứng kiến cái điều đó toàn màn hình luôn kiểm bay toàn màn hình bàn kiểm quy tông luôn tiếp tục chỉnh sửa việc đặt lại các gửi hàng đầu vào cho các sự kiện ngày đầu tiên của tháng à, cái này hiểu đơn giản như vậy đấy anh em chúng ta phải nhấn T lên và nhấn event map ở đây xưa nay đầu tháng của chúng ta sẽ bị lỗi là chúng ta không bị không được bị reset lại à, vậy hàng ngày này nghĩa là giống ví dụ ngày hôm trước anh là ngày 30 và tháng 9 đi anh em đi full hết rút cassette rồi hoặc là đi hết debut đi 6 đến 6 luôn nhưng mà sang ngày tiếp theo là ngày mùng 1 tháng 10 thì cái bảng này nó không để hiện cho anh em nên anh em không thể đi được mặc dù là đã qua ngay rồi thì bây giờ mình đã chỉnh sửa điều đó và chúng ta sẽ không bị lặp lại lỗi này nữa à, lỗi này thì cũng đã gây ức chế rất nhiều cho anh em nhất là những anh em mà chuyên cày rút để có thể bán và mua đồ trong game này là lợi cho thương nhân anh em ạ à. anh em nào thương nhân mà chuyên bán đồ rút thì thôi rồi luôn mau giàu Ok, chúng ta đến với chỉnh sửa tiếp theo của Ác Minh. bảo rằng skill chém băng của Masterbot. Được chưa? Là không hiển thị đam khi mà chúng ta tấn công quái. Thì bây giờ điều đó là được fix. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng tấn công xem skill này có được gây đam hay không hay là vẫn phí như cũ. Oh, đã hoạt động nha anh em, rất là tốt. Ăn quái hiện khá là đều. Đây, chỉnh sửa này sẽ có lời gì cho anh em? Điều này sẽ cực kỳ có lời đối với những anh em sử dụng EBM hay còn gọi là à, BM Book thì xưa nay skill này không hoạt động được vì việc mà anh em đi trên phòng team thì cực kỳ khó khăn đối với EBM hoặc là những anh em mà thích EBM mà đi solo này có rồi luôn óc luôn nhưng mà không thể sử dụng được skill này nhưng bây giờ điều này đã được fix rồi đám nhảy rất là đều hiệu ứng slow cùng hiển thị khá là đầy đủ là một hình như là một bước cải tiến một chỉnh sửa khá là tốt của mình rồi anh em có thể thấy trên màn hình đang cực kỳ đều không có hiện tượng là không hiện đang à, điều này mình đã làm rất là tốt tiếp tục chúng ta có một chỉnh sửa nữa là chỉnh sửa về hiệu ứng 3D của game nghĩa là thu phóng game như này mình đầu tiên chúng ta sẽ phải nhận F6 mình sẽ chỉ cho em luôn chúng ta sẽ nhận F6 đó F6 để open camera này đây camera on sau đó chúng ta sẽ nhấn phím shift và giữ phím shift kèm lăn chuột đây chúng ta có thể nhỏ hoặc là phóng to được Rồi ok phải không nhé Rồi hồi xưa thì chúng ta chỉ cần F6 và chuột phải Bây giờ thì chúng ta sẽ phải thêm lăn chuột và nhấn shift Đây chúng ta có thể thay đổi góc độ lên thay đổi góc độ để chiêm ngưỡng MBM của chúng ta đẹp hơn rất là nhiều để có thể xoay ngang như vậy thì chúng ta sẽ phải nhấn shift và nhấn tiếp chuột phải và chúng ta xoay chuột xung quanh rồi, khá là ngon để quay trở lại về ban đầu chúng ta có thể nhấn F7 rồi chúng ta sẽ đến với chỉnh sửa tiếp theo của mình và chỉnh sửa này sẽ khá là thay đổi khá nhiều cái meta đi săn bọt của anh em thì chỉnh sửa này bảo rằng chúng ta bây giờ không thể sử dụng đứng trong vùng bot zone này và nhảy sử dụng cái nhảy kênh này đây nhấp vào và chúng ta nhảy sang các kênh khác để chúng ta có thể săn tiếp tục săn bot thì bây giờ nó sẽ không được làm như vậy mà chúng ta sẽ phải đây đây gọi là khu vực bot zone nhé zone bot này cái trend này chúng ta phải di chuyển ra ngoài và ta mới có quyền được đổi kênh đây là một trong những cái thay đổi mà anh em khi mà đi sang bot phải chú ý cảnh bị người ta cai bot chúng ta đến với chỉnh sửa tiếp theo của admin bây giờ admin bảo rằng chúng ta đã được thay đổi giá tiền của việc mua phải gọi là con đo con đo để ép cánh và con đo đó là gì chúng ta sẽ cùng đi tìm đây con đo bao magic complete con đo thì đã ờ, được hạ xuống từ 1 ngàn, à, từ 4.695 nguy con và xuống còn 2.115 nguy con đây chúng ta đã được thay đổi cũng như là bao khi mà sử dụng để ép cánh cấp hai cánh này là cánh cấp 2 nhé là hạ xuống từ là 1.395 nguy con xuống còn 795 và chúng ta sử dụng cái này và một cái win cấp 2 cộng 9 để tạo ra win cấp 3 thì điều này có tác dụng như thế nào vì hiện tại hình như là server anh em đều có win 3 và win 4 mang rồi và trước đó có event drop cái con đo đó cái ờ, bầu con đo nên anh em gần như là đều có win 3 nên gần như cái việc mà có vật phẩm đó trong ít shop thì hình anh em sử dụng và theo mình được biết chúng ta sắp tới sẽ có thêm event speed là server speed để giúp chúng ta kéo level thì khi mà anh em ở server speed thì anh em không thể di chuyển đô từ server chính xác nên tăng cái giá trị kích cầu là anh em muốn mua mình muốn anh em mua cái vật phẩm đó để mang lại nhiều lợi nhuận hơn ta sẽ đến với một số chỉnh sửa tiếp theo chỉnh sửa tiếp theo Admin bảo rằng sửa đổi chức năng F1 trong trò chơi với hướng dẫn và cái danh sách cái này thì ta có thể là F1 này rồi trắng phiếu luôn không có gì hết luôn rồi lựa chọn ngôn ngữ tiếng Anh tục chúng ta có phân hỏi rồi không hiển thị tục chúng ta sẽ sửa lại một lần nữa English dần rồi đây sẽ có rất là nhiều hướng dẫn cho anh em lựa chọn đây đầu tiên chúng ta sẽ có hướng dẫn đối với win 1 là xe nào rồi quả là tuyệt vời cách ép Win 1 ra làm sao đây chúng ta cần một trao và một vật phẩm giao item cộng 4 và một cái viên trao thì chúng ta có thể sử dụng thêm ngọc blast hoặc sụt để tăng phần trăm và thêm được cái lesser Stone Speed là cái này đá xanh mình hay gọi là đá xanh đây chúng ta một cái vũ khí trao cộng 4 nó ôm và một viên trao rồi chúng ta sẽ trở lại bằng cách quay lại tutorial tiếp tục chúng ta sẽ sử dụng với nguyên Win 4 nha nhé tạo Win 4 đi Thì tạo Win 4 cần cái gì? Đây 50 Golden Station 30 Chao 30 Cred 30 B 30 Sụt một Golden Fitter và một Golden Flam Là tạo như nào? Rồi, chúng ta đến với Chao Gobin Ta sử dụng máy Chao Còn cái kết hợp là Regular đây và chúng ta có thể sử dụng đua 10 phần trăm và đây đây cách ép rồi chúng ta nhấn complete và chúng ta có thể chế tạo ra Thái Nguyên cấp 4 hoặc là triển cấp 4 rồi mình chỉ hướng dẫn qua một chút sơ qua về cả chỉnh sửa này như là đầy đủ tất cả mọi thứ luôn có cả cái gì đây level harmony này critic này làm sao để tạo được xích này rồi làm sao tạo được vũ khí rồng cấp 2 này đây tạo vũ khí hồng cấp 2 đầu tiên chúng ta phải tạo búa búa từ 10 mảnh step heaven này đó chúng ta sẽ tạo ra được một búa đây và một búa và từ buổi chúng ta kết hợp với một cái vũ khí rồng 15 30 b 30 súng 30 ai và một trao thì chúng ta sẽ có thể tạo ra được vũ khí rồng rồi chúng ta sẽ đến với beginner sen beginner thể có mục từ 1 đến 400 đây sẽ là hướng dẫn ban đầu cho anh em đây chào mừng đến với level mu sân 16 Đó, cao nhất hiện tại là level 1300 giới hạn 10 cao cho với mỗi IP nghĩa là một IP chúng ta sẽ chỉ được on 10 app nhưng mà up là vô hạn đấy nhé anh em up, ở bao nhiêu thì up ở server PVP khi mà chúng ta đi event thì chúng ta chỉ có thể lắp được hai on hai app còn đối với server VIP thì có thể là vô vàng luôn 10 app trở lên mà được nó làm thế nào để party thế nào để có set may mắn tác dụng gì làm thế nào để sử dụng mũi helper này đây là mình đã chỉ cho anh em luôn rồi đó, nhiệm vụ một làm cái gì ở đâu này trời ơi quả là kỳ càng luôn nha anh em đó nhiệm vụ 2 nhiệm vụ 3 này đó đây là cách làm nhiệm vụ từ 1 đến 400 beginner hy vọng là tiếp theo anh ạ admin có thể sử dụng cái mục này vào rất là nhiều ứng dụng khác nhau để giúp ích cho anh em rồi chúng ta sẽ đi đến với cái trình sửa tiếp theo cái trình sửa tiếp theo sẽ được sử dụng là gì đây à cái này cái này có nghĩa là khi mà anh em đi PVP mà để tính điểm vào top PVP á, thì phải giống như mình giết một nhân vật đây mình ví dụ mình giết nhân vật à, đây Mimada này sau khi mình giết nhân vật Mimada thì phải 3 phút sau mình mới có thể giết tiếp được nhân vật này thì mình mới được tính điểm PVP để mục đích của mình để làm gì để tránh cái việc mà rất là nhiều người họ sử dụng cái việc đều dùng cái lô hỏng này có thể búp điểm liên tục làm cho cái điểm top PVP của chúng ta sẽ bị xáo trộn và không còn công bằng nữa và cái chỉnh sửa tiếp theo chỉnh sửa tiếp theo là tính toán là cái bút theo của cái sung nhân vật sung thì nhân vật sung hồi xưa là đúng ra theo web webgen là càng tăng nhiều agi sẽ mana siêu sẽ càng được tốt càng được nhiều đam nhưng mà trước kia thì ở server Real MO thì việc mà tăng mana cũng giúp cho mana siêu có tác dụng tốt hơn nhưng bây giờ thì không phải bây giờ việc này đã được chỉnh sửa tuy rằng việc anh em tăng mana vẫn sẽ có tác dụng cho mana siêu nhưng mà sẽ không tốt bằng khi mà anh em tăng full vào agi nhanh nhẹn thì anh em lưu ý đây cũng là một cái meta thay đổi khi mà chúng ta build với một nhân vật agi chung tiếp tục với cái việc mà phòng thủ đám thuộc tỉnh của cái nhân vật Trung Witcher thì ở đây IGCN nhà tạo ra game đã có một số chỉnh sửa nhưng mà cũng không có nói gì nhiều về cái việc chỉnh sửa như thế nào và tăng hay giảm thì cái việc này anh em có thể test cụ thể mình cũng chưa có thời gian để test được rồi chúng ta sẽ đến với ta sẽ đến với cái việc bonus dam bonus dam cho điểm pol hồi xưa sell view game mua online đó là trang web để chúng ta có thể căn cứ vào các cái chỉ số để chúng ta tăng điểm cho nhân vật thì ứng với 1.500 điểm 2.000 và 3.000 thì chúng ta có các mốc tương ứng là 10 20 và 30 phần trăm tam hoặc là dép sẽ được thêm vào ứng với mỗi agi hoặc là strain của nhân vật bm khi chúng ta tăng lên nhưng mà nãy mình có test thì cái việc này nó gần như là chưa được áp dụng và mình không hiểu là cái việc này áp dụng như thế nào bây giờ chúng ta sẽ cùng test cụ thể anh em thấy điều này luôn rồi chúng ta sẽ đến với bài test điểm thưởng khi mà chúng ta đặt mốc bonus hay còn gọi là bonus bone thì bonus bone là gì nghĩa là khi mà chúng đối với nhân vật DK ví dụ như nhân vật DK của chúng ta thì khi mà chúng ta đạt được 1.500 điểm spend thì chúng ta sẽ được bonus 10 phần trăm đam được tăng lên đam ở đây có thể là power đam của spell hoặc là của đam bình thường mình chưa cần quan tâm bây giờ chúng ta sẽ test xem việc đó có hiệu quả hay không rồi chúng ta sẽ đi đến chín tư chín năm chín sáu bảy tám rồi chín chín một bốn chín chín và hai mươi một hai mươi một spell nha nhé và bốn trăm tám mươi ba đam khi mà chúng ta nếu như đúng ra thì chúng ta sẽ phải đạt được là bao nhiêu nếu như đúng ra rồi chúng ta đạt được 10 phần trăm nghĩa là chúng ta sẽ đạt được là 483 cộng với 18 tức là 10 phần trăm ta sẽ được là 531 ATK power và chính xác bây giờ mình thử tăng lên và 21 thì nó sẽ phải tăng lên là 2,1 nghĩa là 10 phần trăm 2,1 nghĩa là phải là 21 à, 21 cộng với 2.1 sẽ bằng là 5 3.1 phải không rồi mình sẽ tăng lên một lần 5 chỉ tăng lên một điểm theo attack power cũng không tăng tiếp một điểm nữa cũng không có gì thay đổi thì việc này mình không hiểu rằng hiện tại ở server này việc bonus pool là đã bị ẩn đi hay là việc này là đã không được áp dụng và không được hoạt động ở trên server này mình mong là mình khi theo dõi được server cái video này của mình thì kiểm tra lại và báo lại với IGCN để chúng ta có được một cái bill chính xác và hệ thống hơn khi mà các công thức của chúng ta tính toán thì nó không được gì muốn Rồi, bây giờ chúng ta đến với cái chỉnh sửa tiếp theo Các minh bảo rằng đã chỉnh sửa kỹ năng của peer attack Ngày xưa thì peer attack gây sát thương trên một khu vực quá lớn thì bây giờ đã bị hạn chế lại rồi là đơn giản thế thôi là cái khu vực tấn công của tia attack sẽ bị thu, thu nhỏ lại hơn so với ngày xưa này cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đối với anh em bên trên à, các nhân vật uh, à, X Slayer như bác à, Baby Love ta sẽ đến với chỉnh sửa tiếp và tại chỉnh sửa này bảo rằng combo của DK sẽ không bao giờ mít nữa rồi combo DK là gì ta sẽ đến với combo DK mình sẽ đến với Desmop ta sẽ test xem combo DK mình bảo rằng bây giờ sẽ không mít nữa và mình cũng chưa có cơ hội để đi test PVP ta thử test trên quay để cho anh em thấy combo DK là gì rồi đây là combo DK nhé đó nổ đam vừa nổ đây em anh em rồi vừa nổ đấy đó là combo của BM đó thì admin bảo rằng combo của BM sẽ không bao giờ mít nữa nhưng mà hồi nãy mình có test sơ qua một chút thôi cũng không có thời gian test quá dài mình cảm thấy nó vẫn bị mít thì hy vọng là mình cũng check kỷ lại cái việc ăn của combo BM có bị thay đổi hay không và hiện tại là BM đang bị nét quá nhiều khi mà đi PVP tiếp tục vẫn là nhân vật Slayer Bạc mình bảo rằng bây giờ sát thương vật lý PVM chỉ là tác dụng lên quái thôi nhé còn lên người thì sẽ không thay đổi của layer sẽ được tăng lên 10% Trước đó thì admin bảo rằng sẽ thu nhỏ lại phạm vi tấn công Bây giờ lại tăng thêm khả năng gây đam Coi như là một cái bù trừ hợp lý Nhưng mà tăng lên 10% đam là cũng là một con số lớn đấy nhé Tiếp tục một chỉnh sửa cực kỳ quan trọng nữa là tất cả các quái trên server của chúng ta sẽ bị giảm đi 35% máu là gần như gần một nửa đó rồi nghĩa là việc anh em diễn quái vật đi trên thì cực kỳ dễ dàng mà không cần phải phụ thuộc quá nhiều vào put và tăng theo kiểu nhanh nhẹn việc này đảm bảo sự cân bằng khi mà giá của cái radian put lira của server chúng ta khá là cao và nhà nhà người người sử dụng put mà không chủ trọng đến cái việc tăng vốn sao cho hợp lý ngay cả bản thân mình đây mình sử dụng lira put <laughs> đừng nói ra nữa nhưng mà điều này cũng sẽ không hành nhiều đối với meta của anh em khi mà anh em không có đồ thì việc sử dụng Sputnik vẫn là một cái sự lựa chọn cực kỳ hợp lý và đắt đồng tiền bắt gạo. Tiếp tục, xác minh chỉnh sửa cái thời gian book của Manasim từ 2,2 phút từ 3 phút xuống còn 2,2 phút theo mặc định của GMO hay còn gọi là của WebGen bây giờ chúng ta sẽ có thời gian book mana siêu trang chang WebGen luôn không có gì thay đổi cả từ 2, 2 phút đến 3 phút là một phút thời gian cũng khá là ok đấy nha em ạ tiếp tục chỉnh sửa về cái sự kiện no conquest thì cái này là sự kiện pvp à, đi theo view hoặc là đồng đội thì nếu như anh em muốn để ý thì việc mà nhận hiệu ứng bút từ sự kiện sẽ được kéo dài hơn từ 5 giây lên 10 giây cái này chắc là không nhiều anh em quan tâm cho lắm và có một cái thay đổi quan trọng nữa là đối với mm là các sử dụng skill book của mm hai skill mới thì đã được thay đổi nhưng mà mình cũng chưa thông báo là thay đổi theo kiểu gì hay là tăng đam hay là bị đẹp đi giảm đi thì việc này chắc có thời gian mình sẽ làm một video test cụ thể cho anh em thấy luôn và có một cái cực kỳ quan trọng đó là thời gian bơm máu của chúng ta đã bị giới hạn hồi xưa thì chúng ta sẽ không giới hạn bơm máu nghĩa là sao nghĩa là chúng ta có thể nhận QW đây mình có thể cho anh em thấy QW QW này đây đó, chúng ta sẽ nhấn liên tục và rất nhiều người lợi dụng việc này để sử dụng auto ôm máu rất là lộ cho những người chơi chân chính khi mà không sử dụng auto và chưa gì mà bạn ấy vào đã bằng chóe như vậy đây này đây sử dụng máu bằng chóe cả người lên thì mình không hiểu tại sao mà mình có thể đi PK được như vậy và điều này sẽ giúp cân bằng game hơn nữa khi mà đối với các người chơi đến từ Việt Nam hoặc là các quốc gia khác chúng ta cái ping chậm hơn so với cái những người mà chơi ở Brazil việc này đảm bảo công bằng để giới hạn thời gian bơm máu xuống còn 350 mili giây là cứ thời gian anh em có ping anh em có nhanh để bao nhiêu thì phải mất 350 mili giây ta mới bơm được một pin anh có đứng ở server tốt ở server Brazil thì anh cũng như tôi mà thôi nhưng mà chúng ta sẽ vẫn phải ping nó thấp quá thì chúng ta cũng sẽ phải sử dụng tạm giảm pin hoặc là tiny pin hoặc là acid lag để có thể giảm cái pin xuống thì chúng ta mới có thể tung skill tốt được bị lag không bị delay skill đây là cùng một cái hàm dễ cải tiến của mình để giúp chúng ta có thể có một môi trường chơi nó công bằng hơn mà thôi à, trên đây là những cái update của mình ở ờ, biên bản cập nhật chiều ngày hôm nay à, còn một điều mình quên nói với anh em nữa à, trên màn hình luôn chúng ta sẽ có một event Halloween sẽ diễn ra hình như là khắp các map và chúng ta sẽ phải đi tìm Gamer Lucas và ta dây với Gamer thì chúng ta sẽ nhận được rút này ngọc hoặc là một cái hộp Halloween màu xanh thì drop ra cái gì thì admin chưa nêu cụ thể mà nghe bảo là rút và tiếp theo nữa là chúng ta sẽ có một cái server speed server speed này chúng ta sẽ được nhân 3 EXP và người nào chiến thắng được top đầu của cái việc Silver Speed này sẽ được thưởng 600 đô la 5 đô la là tương đương với bao nhiêu này 500 đô là như đô là như 25 25 ngàn gần 25 ngàn rồi bao nhỉ một đô gần 25 ngàn 5 đô gần như 10 23 triệu à một con số khá là lớn đấy nhé để như anh em gắng cây của cái server speed này thì chúng ta vừa có tiền vừa có được chút đô được thì cách mà có thể mà cay ở server speed là anh em chuẩn bị BOL BOL 100 BOL 100 là gì đây chỉ anh em luôn đây blend apply tăng 100 phần trăm ESP ta mua full book ta cắn liên tục và chúng ta nhảy map liên tục thì việc anh em đua top server để là ok hơn rất là nhiều nên đây là những cái chia sẻ của mình về cái biên bản nhận ngày hôm nay hy vọng là cái phiên bản này sẽ hỗ trợ nhiều cho anh em những nhân vật nhà nghèo như mình thì chúc anh em một buổi tối vui vẻ có thời gian thì mình sẽ có làm thêm nhiều cái test ở cái bản cập nhật này hơn để anh em thấy rõ được bye bye và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo